Thế nào là âm dương, ngũ hành? Một, thế nào là âm dương? Âm và dương, theo khái niệm cổ sơ, không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể, mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ, cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất. Trong dương có mầm mống của âm và ngược lại. Hai, thế nào là ngũ hành? Theo thuyết duy vật cổ đại, Tất cả mọi vật chất cụ thể được tạo nên trong thế giới này đều do năm yếu tố ban đầu là nước, lửa, đất, cây cỏ và kim loại. Tức năm hành, thủy, hỏa, thổ, kim, mộc. Để giúp các bạn dễ nhớ ngũ hành tương sinh và tương khắc, chúng tôi nêu thí dụ mộc mạc đơn giản theo vần thơ như sau. Ngũ hành sinh thuộc lẽ thiên nhiên, nhờ nước cây xanh mọc lớn lên, thủy sinh mộc, Cây cỏ làm mối nhen lửa đỏ, mộc sinh hỏa, cho tàn, tích lại, đất vàng thêm, hỏa sinh thổ. Lòng đất tạo nên kim loại trắng, thổ sinh kim. Kim loại vào lò, chảy nước đen, kim sinh thủy. Ngũ hành tương khắc, lẽ xưa nay. Dễ cỏ đâm xuyên, lớp đất dày, mộc khắc thổ. Đất đắp, đê cao, ngăn nước lũ. Thổ khắc thủy. Nước rội nhiều, nhanh dập lửa ngay, thủy khắc hỏa. Lửa lò nung chảy, đồng sắt thép, hỏa khắc kim, thép cứng, rèn dao, chặt cỏ cây, kim khắc mộc. Thuyết âm dương Căn cứ nhận xét lâu đời về giới tự nhiên, người xưa đã nhận xét thấy sự biến hóa không ngừng của sự vật. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Lưỡng nghi là âm và dương, tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Bát quái là càn, cảm cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Người ta còn nhận xét thấy rằng cơ cấu của sự biến hóa không ngừng đó là ức chế lẫn nhau, giúp đỡ, ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và thúc đẩy lẫn nhau. Để biểu thị sự biến hóa không ngừng và quy luật của sự biến hóa đó, người xưa đặt ra thuyết âm dương. Âm dương không phải là thứ vật chất cụ thể nào, mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn, chi phối, mọi sự biến hóa và phát triển của sự vật. Nói chung, phàm cái gì có tính chất hoạt động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, vô hình, nóng rực, sáng chói, rắn chắc, tích cực đều thuộc dương. Tất cả những cái gì trầm tĩnh, ức chế, mờ tối, ở trong, hướng xuống, lùi lại, hữu hình, lạnh lẽo, đen tối, nhu nhược, tiêu cực đều thuộc âm từ cái lớn như trời, đất, mặt trời, mặt trăng, đến cái nhỏ như con sâu, con bọ, cây cỏ, đều được quy vào âm dương. Ví dụ về thiên nhiên, thuộc dương ta có thể kể. Mặt trời, ban ngày, mùa xuân, hè, đông, nam, phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. Thuộc âm ta có, mặt trăng, ban đêm, thu, đông, tây, bắc, phía dưới, phía trong, lạnh nước, tối. Trong con người, dương là mé ngoài, sau lưng, phần trên, lục phủ, khí, vệ. Âm là mé trong, trước ngực và bụng, phần dưới ngũ tạng, huyết, vinh. Âm dương tuy bao hàm ý nghĩa đối lập mâu thuẫn, nhưng còn bao hàm cả ý nghĩa nguồn gốc ở nhau mà ra. Hỗ trợ, chế ước mà tồn tại. Trong âm có mầm mống của dương, trong dương lại có mầm mống của âm, Trích Cây thuốc, vị thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi